Hải đang uh, ờ, xin chào bạn Sau đây Hải đang uh, ờ, xin uh, giới thiệu các bạn uh, ghế câu đài uh, ngả cá chép các bạn uh, Dòng uh, này Hải đang uh, mới nhập về Hải đang uh, đây uh, đã lắp sẵn cho bạn uh, tham khảo nhé Nhiều bạn uh, về không biết lắp thì Hải đang tiện cũng quay luôn Đây là phần uh, chân yeah. Phần chân cho nó phải nó có bốn ốc các bạn nhé về các bạn à, bắt vào đây chân bốn ốc này đây. ốc này các bạn à, bắt đây đây, đây à, các bạn kéo ra đấy này phải đang bắt sẵn bát rồi thì đây các bạn điều chỉnh ghế đây, bạn nào nó ở hai bên đây nữa bạn để đây là tựa Đấy. Đấy, chỉnh sao vừa phải đây Hải đang chỉnh cho chỉnh qua để Hải đang quay Đấy, chỉnh vừa lực tựa, tựa lưng của các bạn đây bát Hải đang bát sẵn đây đây gọi là bát ô đây Đấy, bạn đây bát ô bát ô trên Đấy. các bạn bắt sẵn vào một lần thôi đó, sau một lần thì các bạn à, có thể à, câu thoải mái để không có không cần cắm ô thì các bạn vẫn dùng được đấy à, này. đang uh, tháo lắp rất uh, gọn đấy. thì hải đang sẽ giới thiệu qua cách cắm cái chân ô này thì các bạn cắm chân này xuống đất trước Đấy, cắm ba chân này xuống nữa trước các bạn đặt uh, cái này vào tâm các bạn vặn uh, cán ô vào Đấy, bạn vặn cán ô vào đây thì các bạn luồn một đường thẳng thì ô không bị đổ mà ghế không bao giờ bị đổ được là rất chắc bạn cắm xuống đất rất chắc còn trường hợp không có thì các bạn uh, luồn uh, sát đất Đấy. luồn cán ô cắm ra sát đất các bạn bắt hai cái này vào là chắc Đấy. các bạn uh, bắt chắc rồi ừ. trong quá trình à, câu xong bạn tháo đi tháo lại cất vào bạn gấp vào như này thì à, nó rất gọn tiện lắp một lần và cho mãi mãi đấy. lần sau các bạn không phải đấy à, gấp vào nó không bị vướng đấy, gấp rất gọn luôn đấy, nhìn gấp đấy, gọn đây hải đăng cũng bắt luôn cái bát quả chống cần đây bạn cái này điều chỉnh cao thấp của chống cần này và xích chít đấy, bạn đủ cái chiều cao của các bạn rồi thì các bạn uh, ờ, bạn ờ, chết không cho nó di chuyển nữa đấy còn cái này di chuyển uh, nâng hạ được này đấy. Đấy, chống đây gọi chống, chống cần ở đây tiếp nữa hai bên có thể là các bạn uh, bắt cả giỏ cá nữa hoặc là các bạn uh, nào mà dùng hai cần thì các bạn bắt thêm một chống cần bên này nữa tùy mục đích sử dụng các bạn thì đây hà đang ờ, thường thường thì hà đang bắt giò cá ở bên cạnh bên này cũng tầm thấp này để các bạn tiện không phải đứng lên đứng dậy đây bắt bát đây đang ờ, sẽ ờ, đây bát khay mồi bạn tháo lắp rồi này lắp khay mồi thì nó có một cái chốt ở đây các bạn này chốt cạnh này các bạn nhé các bạn uh, nhìn cái chốt cạnh đây chốt cạnh này thì các bạn uh, song song với cái rãnh của nó đây Đấy, các bạn nhìn rãnh này bạn cắm vào song song với rãnh thì nó không bị xoay nó xoay mỗi khay trên thôi Đấy. rất chắc chắn ở mặt này có 5 châm để hút lưỡi câu các bạn nhé đặc biệt nữa đặc biệt nữa là ờ, có cái tựa lưng để ờ, chống ờ, ra mồ hôi đấy các bạn nhé đây. Đây, khả năng cũng sẽ lắp luôn mà đấy. bao bao của ghế đây các bạn đấy, bao khả năng sẽ để sau này để các bạn tiện nhìn bao uh, ghế đấy đây khả năng sẽ lắp luôn rồi vị trí nào? đấy tựa này để chống thoáng chống mồ hôi lưng đấy rất đẹp các bạn nhé rồi đây là hải đăng bắt xong còn cái tượng lưng thì các bạn chỉnh theo ờ, ý thích của các bạn thôi Đấy, bát cần khay mồi đầy đủ luôn các bạn nhé phun đồ luôn đang cung lắp mẫu cho các bạn để các bạn ờ, tiện di chuyển ờ, tháo ra giáp à, túi túi đây các bạn nhìn túi phụ đựng phụ kiện này các bạn cũng bắt sẵn vào như này Đấy. nó có bốn đai hai đai hai đai hai bên Đấy. Đấy, vừa rồi Hải đang fishing ờ, đã giới thiệu các bạn ờ, ghế ngả câu đài cá chép Hải đang fishing ờ, xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang fishing